tất cả những câu hỏi đó Hằng sẽ giải đáp trong video hôm nay ok vậy đầu tiên mình sẽ đi về bản chất một tí ha tại sao vàng nó lại có giá trị vào thời cổ đại á, từ thời xa xưa đi cái đặc tính màu sắc của nó người ta dùng vàng làm đồ trang sức làm tiền xu và thêm một cái đặc điểm nữa đó là cái việc khai thác nó cũng cực kỳ khó khăn việc khai thác vàng nó cũng khó và có một cái những cái gì khó thì những cái gì hiếm thì nó lại trở nên quý đúng không những cái gì mà khó khai thác khó gọi là kiếm được thì nó lại trở thành những cái thứ quý và càng lúc theo thời gian thì giá trị của nó càng cao đúng không rồi ờ, bạn có biết một cái điều là cái thời ban đầu á mỗi một cái loại tiền giấy nó được hỗ trợ bởi vàng không mỗi một cái tờ tiền in ra tương ứng nó sẽ có một cái lượng vàng tương ứng một cái lượng vàng gọi là ví dụ in tờ tiền này ra sẽ cất một lượng vàng vào trong kho để gọi là bản vị vàng cái cái kiểu đó gọi là bản vị vàng nó được kéo dài đến tận thế kỷ 20 luôn xong rồi nó mới sụp đổ và bây giờ thì người ta không dùng cái bản vị vàng để gọi là bảo đảm cho tiền nữa vậy bạn có thắc mắc là tại sao ủa cái cái bản vị vàng á, nghe nó có vẻ thú vị đúng không nghe nó có vẻ là ủa in một đồng tiền ra <coughs> có một lượng vàng bảo chứng thì nó là nó an toàn nó hay ho chứ tại sao người ta lại gọi là không áp dụng cái chế độ bản vị vàng đó nữa vì sao vì uh, cái những nó có mặt lợi nhưng mà nó cũng có mặt hại ví dụ nhá cái uh, quy tắc của cái chế độ bản vị vàng tức là mỗi một quốc gia họ sẽ ấn định cố định cái giá trị đồng tiền của mình với vàng và họ không hạn chế cái việc mua bán vàng tại cái mức giá mà họ đã quy định và có thể gọi là tự do nhập khẩu vàng giữa các quốc gia luôn và tiền ngân hàng nhà nước cung cấp được bảo đảm 100% bằng vàng cất trong kho nên cái thời đó đồng tiền nó giá trị nó cực kỳ lớn tại vì nó có bảo gọi là bản vị vàng là như vậy nhưng nhưng hạn chế của nó là gì hạn chế của nó là nền kinh tế sẽ thường xuyên bị bất ổn vì sao vì lỡ mà đang cái giá vàng nó đang như đây lỡ mà cái nước nào nó phát hiện ra một cái mỏ vàng mới thì nó làm tăng cái cung ứng tức là nó phát hiện ra mỏ vàng mới nó khai thác thì nó sẽ in tiền ra thế là tiền nó nhiều lên lạm phát nó lại xuất hiện đó và có những quốc gia thì khan hiếm vàng thì không thể phát triển được tại vì không có có thêm tiền gọi là tiền nó nó không cân bằng với hàng hóa họ có thể sản xuất ra nhiều hàng hóa nhưng mà họ không thể in thêm tiền tương ứng được nó gây ra cái sự kìm hãm phát triển kinh tế là như vậy rồi cái gì thâm hụt thương mại tùm lum tà la nữa à, và khi mà nó sụp đổ khi nào nó sụp đổ đó là khi sau chiến tranh thế giới thứ nhất khi mà gọi là các nước đánh nhau tùm lum rồi nước nào cũng khó khăn đầu tiên là anh năm 1951 là anh phải ngừng cái chế độ bản vị vàng của mình để thả nổi đồng tiền để im thêm tiền ra sau đó rồi năm 1934 Mỹ tăng giá vàng lên gọi là 35 đô một ounce ounce là cái đơn vị tính gọi là kim loại quý chung của toàn thế giới ha còn như mình là mình tính chỉ rồi tính lượng rồi tính cây nhưng mà thế giới người ta tính ounce oz o u n c e đó đó và khi mà Mỹ tăng giá vàng lên như vậy thế là các quốc gia khác bán vàng đổi lấy cái đồng đô la của Mỹ thế là Mỹ có khả năng lũng đoạn thị trường vàng rồi khi mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc các quốc gia đứng đầu châu Âu á, lúc đó họ mới có một cái thỏa thuận gọi là thỏa thuận Bretton Woods quy ước mọi quốc gia đều định giá theo đồng đô la mọi quốc gia đều định giá theo đồng đô la và đồng đô la được đổi ra vàng với giá cố định là 35 đô một ounce rồi cuối chiến tranh thế giới thứ hai thì uh, Mỹ nắm trong tay 75% lượng vàng của toàn thế giới thế là lúc này chỉ còn mỗi Mỹ thôi là cái đồng tiền duy nhất mà được bảo chứng bởi vàng và chính vì vậy đâm ra gọi là bạn mới thấy Mỹ gọi là cái đồng đô la Mỹ nó có giá trị tới tận bây giờ nó tới tận cái lúc mà sau khi sụp đổ cái chuyện bản vị vàng này đồng đô la Mỹ nó vẫn có giá trị vì cả một phần là kinh tế nó mạnh nữa à. vậy tiếp tới cái năm 1968 à, là Mỹ và vài quốc gia nữa họ ngừng bán vàng trên thị trường và họ thả nổi giá vàng lên rồi sau đó gọi là Mỹ có cái chiến tranh Việt Nam đó chiến tranh Việt Nam đó năm 168 à, đó tức là buộc ông Nixon ông phải dừng cái việc cho phép đổi đô la sang vàng năm 1971 tức là tới năm 1978 là cái chế độ bản vị vàng nó chính thức là nó sụp đổ nó tan rã thế là mình vừa mới đi lướt qua câu chuyện về bản vị vàng về gọi là giá trị của vàng đúng không vậy vàng dùng làm những cái gì có bao nhiêu cái kiểu có thể sử dụng cái loại kim loại quý này đầu tiên nhá 50 nhu cầu vàng toàn thế giới là cho trang sức và tiếp theo 40% nữa là các nhu cầu khác như chế tạo tiền xu vàng này thỏi vàng này huy chương vàng này hay là vàng miếng đó rồi 10% còn lại 10% còn lại là từ công nghiệp là sẽ dùng cho những ngành công nghiệp như là nha khoa rồi tấm chắn nhiệt các thiết bị công nghiệp là có sử dụng vàng ở trong đó bạn có biết một điều là vàng thỏi á vàng thỏi một thỏi vàng hoặc đồng xu vàng có cái đóng dấu với cái số lượng vàng và cái số đó nó chỉ cho mình biết là cái độ tinh khiết của cái vàng đó à, những những ai đầu tư vàng có mình cá nhân này ngân hàng trung ương này và gần đây thì gọi là vài chục năm gần đây có những quỹ nữa những quỹ họ chuyên giao dịch vàng thì lát nữa hà sẽ chia sẻ bạn những cái quỹ mà chuyên giao dịch vàng à. rồi tại sao bạn có bao giờ thắc mắc tại sao vàng nó lại được xem là cái nơi trú ẩn an toàn khi mà kinh tế biến động không bạn cứ tưởng tượng như thế này nhé nếu mà đột nhiên một quốc gia nào đó nó có chiến tranh hay nó biến động hay là nó bị cái gì đó như Zimbabwe với lại cái nước gì đó Venezuela gì đó khi mà cái đồng tiền giấy của nó vô giá trị thì mình phải dựa vào một thứ gọi là được công nhận giá trị toàn thế giới đó là vàng vậy bạn có bạn thắc mắc ủa sao dùng kim cương kim cương tôi thấy nó cũng quý mà đúng không nhưng mà có một cái lý do là kim cương nó quý đúng chính xác nhưng mà nó rất khó để gọi là chế tạo và nó được cả hai cái yếu tố nha thứ nhất là quý hiếm thứ hai là nó có thể dễ dàng chế tạo thành xu thành trang sức thành một tỷ thứ khác không? Ờ, còn kim cương cái chỗ nó ra cái cục và cắt nó là phải cả một nghệ thuật để cắt nó ra nó rất là khó trong cái công việc chế tạo và dẫn đến cái việc lưu thông của nó rất là khó cái viên kim cương nó bé tí à nó dễ rớt mất các thể loại vậy um, giá vàng được xác định như thế nào giá vàng được xác định như thế nào mọi thứ mọi thứ giá trên đời bạn hãy nhớ là nó được xác định dựa trên cung và cầu giá của nó luôn được xác định dựa trên cung và cầu và khi mà mọi người lo lắng về nền kinh tế họ thường mua vàng và khi nhu cầu cao như vậy thì giá vàng nó sẽ tăng cao à, cái đó là cái bản chất mình luôn nhớ mọi thứ đều quyết định bởi cung và cầu vậy tại sao mình có nên giữ vàng khi mà trong một cuộc suy thoái suy thoái khủng hoảng hai cái đó nó khác nhau nha bây giờ mình nói về suy thoái suy thoái Ờ, ví dụ đi mình ví dụ nó sẽ phụ thuộc một phần vào cái cách cái cách bạn đầu tư vàng như thế nào bây giờ ví dụ về cái cuộc suy thoái từ năm 2007 đến năm 2009 đi ok thì uh, từ ngày từ khoảng 30 tháng 11 năm 2007 đến 1 tháng 6 năm 2009 chỉ số SP500 giảm 36 phần trăm 30 tháng 11 đến 1 tháng 6 năm 2009 đúng không đây nè bạn có thể nhìn như hình này đây là 30 rồi 13 tháng 11 đây 3 4 tháng 12 đây nó loanh quanh ở khoảng này đúng không? nó loanh quanh ở khoảng này đây là chỉ số SP 500 ha nó sẽ loanh quanh ở khoảng này tháng 11 năm 2007 nè và nó chỉ số SP 500 nó tăng một hồi rồi nó giảm giảm giảm giảm giảm tới khoảng tháng 4 là tháng 5 là tháng 6 nè đó tới khoảng này nè là nó đã giảm tới ba mươi mấy phần trăm rồi nhưng nhưng giá vàng nó tăng 25 phần trăm ví dụ ha bạn nhìn sang bên này bạn nhìn sang bên này đây là mình có thể vào cái trang gold price này nè, goldprice.org đó là cái trang gọi là giá vàng toàn thế giới đó mình có thể vào xem nè. đây ha để cái 15 năm này để mình xem từ năm 2007 này từ đâu đó loanh quanh tháng 8 tháng 10 nè tháng 11 đó từ đây nè từ khoảng tháng 11 nè bạn thấy không nó lên nó lên nó lên nó lên nó lên đó tới khoảng tháng 3 nè tháng 4 tháng 5 là tháng 6 nè thấy nó tăng không nó nó có điều chỉnh nhưng mà nó vẫn tiếp tục tăng đó chỉ số SP500 suy thoái kinh tế thì giảm nhưng mà giá vàng thì tăng à đó rồi gì nữa vừa rồi là một cái ví dụ nhỏ cho bạn thấy về suy thoái kinh tế mình có nên có thể mua vàng được hay không nhưng nhưng bạn phải nhớ một điều là vàng nó đồng nghĩa với sự tích lũy giá trị tức là sao tức là mọi cái tài sản á, nó sẽ được tính ra giá cả và nó sẽ được cả thế giới công nhận vàng là một trong những thứ như vậy vậy giá trị thật sự mà vàng nó tích lũy là gì bây giờ nhá vàng á, nó như một cái gọi là tài sản mang tính toàn cầu vì bây giờ ví dụ nhá tiền giấy mình á tiền Việt Nam đồng mình á, mang đi nước khác nó mình phải vào nước đó mình đổi ra cái tiền của nước đó hoặc mình ở ngân hàng với mình mình đổi cái tiền của nước đó rồi mình đi còn bạn cầm vàng đi á, là hải quan có xét nha bạn không được mang quá bao nhiêu kg vàng hay là bao nhiêu ký vàng trên người đi đâu nhưng mà vàng ở đâu nó cũng có giá trị nó được giao dịch cùng giá trị ở tất cả mọi nơi trên thế giới New York, London, Tokyo tất cả những nước có nền kinh tế phát triển đều đồng ý với cái giá trị của vàng nó như vậy mỗi nước họ sẽ có cái giá tiền khác nhau họ sẽ có cái lượng tiền gọi là giá trị đồng tiền như kiểu đồng Việt Nam, đồng Yên, Nhật, đồng bảng Anh cái giá trị đồng tiền nó so sánh các đồng nó sẽ khác nhau nhưng mà nó quy đổi ra một cái loại cuối cùng á thì vàng là giá bằng nhau à. vậy vàng nó là cái sự tích trữ toàn cầu vì sao ví dụ nhá bây giờ mình sẽ tưởng tượng như thế này này à, ví dụ có 100 ounce vàng toàn thế giới 100 ounce toàn thế giới và tổng tài sản của cả toàn thế giới là 1.000 đô hay là 1.000 tỷ đô đi cho nó dễ à 1.000 tỷ đô đi bên này là 100 ounce vàng thì như vậy á, cái giá trị vàng nó sẽ là 1 1.000 tỷ đô này trên 100 ounce tức là khoảng 10.000 đô trên 1 ounce bạn chia ra đấy, bạn chia ra và nếu mà cái nền kinh tế nền kinh tế của toàn thế giới họ bị khủng hoảng như mình bị khủng hoảng bây giờ mình bị khủng hoảng bây giờ và giá trị của nó giảm nãy là 1.000 tỷ đô giá trị nó giảm chỉ còn 500 tỷ đô thì lúc này với cái số lượng vàng tương ứng này mình lấy 500 tỷ đô này mình chia cho 1.000 ao vàng tương ứng này nó sẽ ra cái số giảm 50 phần trăm bạn hiểu cái đoạn này không đó nên giá vàng nó sẽ bị suy yếu khi mà đại khủng hoảng xảy ra vì sao vậy bạn vừa thắc mắc ủa tại sao vừa thấy cái cuộc khủng hoảng năm 2009 á mình thấy giá vàng nó tăng mà vì sao vì đó là cái suy thoái ở một vài khu vực suy thoái một vài khu vực thì vàng nó sẽ là công cụ chống đỡ chứng khoán Mỹ giảm điểm nhưng mà những quốc gia khác vẫn ổn định thì nó vàng nó sẽ tăng trở lại còn khi mà toàn thế giới sụp đổ toàn thế giới bị suy giảm hết thì kéo theo cái giá trị của nó đương nhiên nó cũng sẽ bị suy giảm à, đó cái đó là cái mình phải hiểu tiếp bây giờ những mục đích mình đầu tư vàng mình có những mục đích gì để mình đầu tư vàng thì có gọi là ở đây có bốn cái kiểu đầu tư vàng với bốn cái mục đích khác nhau một là mình đầu tư để mình gọi là làm bảo hiểm bảo hiểm tức là mình mua vàng thỏi về dưới cái quyền sở hữu của mình để mình gọi là mình gọi là mình cho nó an tâm gọi là đầu tư theo kiểu bảo hiểm thứ hai là mình có thể đầu tư theo kiểu gọi là tiết kiệm nhưng mà tiết kiệm này mình không để vàng trong nhà mà mình gửi vàng lên ngân hàng hồi trước Việt Nam có cái chuyện mà gửi vàng vào ngân hàng rồi lấy lời nhưng mà bây giờ thì hết rồi à bây giờ là hết rồi thì ở nước ngoài á, họ có những cái hình thức này như kiểu là chứng chỉ vàng này tài khoản vàng được chỉ định này hay là ký gửi vàng để lấy lời nhưng mà mình á, ở mình bây giờ mình chỉ có được gọi là giữ hộ vàng tức là bạn có vàng bạn gửi vào ngân hàng sẽ có một số ngân hàng họ giữ vàng hộ bạn ở trong cái tài khoản của họ ở trong két của họ à, đó là cái hình thức số 2 cái hình thức số 3 á, là mình đầu tư đầu tư cái này mình có thể đầu tư vào những công ty khai thác vàng hoặc là đầu tư vào quỹ ETF vàng lát nữa Hoàng sẽ nói sâu thêm một chút về quỹ ETF vàng à, quỹ hoán đổi danh mục à. rồi rồi tiếp các hoạt động cuối cùng các hoạt động nguy hiểm nhất đó là các hoạt động đầu cơ đầu cơ qua hợp đồng tranh lệch CFD hay là qua gọi là quyền chọn option hay là cổ phiếu thám hiểm vàng hay là hợp đồng tương lai đó ở nước ngoài nó có những cái hình thức như vậy Việt Nam mình thì chưa có Việt Nam mình bây giờ đầu tư vàng trên sàn gọi là không hợp pháp nha ok rồi vậy những cái cách đầu tư vàng trên thế giới thì sao trên thế giới thì ví dụ nhé bạn có thể gọi là đầu tư bằng trang sức mình có thể mua trang sức nó có cái ưu điểm là mình rất là dễ khi mà mình mua nó nhưng mà nó có cái nhược điểm là tra sức nó hay bị định giá rất là cao và khi mình bán thường là mình sẽ không bán được như cái giá ban đầu và những món trang sức á, hàm lượng vàng của nó thường là phải từ 14k trở lên thì mới gọi là ok rồi cái kiểu thứ hai cái kiểu thứ hai đó là mình có thể đầu tư vàng vật chất có nghĩa là mình gọi là tiếp xúc trực tiếp mình mua trực tiếp về nhưng mà cái việc tranh lệch giá bán của nó rất là cao và bạn phải có chỗ lưu trữ giống như kiểu là mình két ở trong nhà mình két mình cất vào két cho nó dỡ cả két đi và miếng vàng thỏi cái hình thức lưu trữ này là cái hình thức mà mua để bảo hiểm đất và gọi là vàng vật chất tiếp cái số 3 này cái số 3 là cái hình thức gọi là giấy chứng nhận vàng ưu điểm của nó là mình gọi là tiếp xúc trực tiếp mình không cần phải sở hữu vàng vật chất nhưng mà cái này á, thế giới nó chỉ có vài công ty phát hành thôi và cái giấy chứng nhận vàng á, công ty nào phát hành thì gọi là họ hỗ trợ cho cái thông tin của họ thôi họ gọi là không mua bán qua lại và nó rất là thiếu thanh khoản ở Việt Nam không có hình thức này à, có giấy chứng nhận như kiểu của công ty Permai và một vài công ty nữa ở Mỹ có số 4 nè cái số 4 là ETF vàng cái tế vàng nó là sao nó là mình à, tiếp xúc trực tiếp thanh khoản cao nhưng mà phí khá là cao thì ở đây á, mình có thể tham khảo đây này bạn nhìn là mình có thể tham khảo cái trang này SPDR Gold Share này đây là một trong những cái quỹ ETF vàng nó uy tín và nó khá là nổi tiếng ha mình có thể tham khảo ở đây vậy cái quỹ ETF vàng này nó có cái gì hay ho thì lát nữa đi lát nữa Hoàng sẽ nói sâu thêm về cái ETF vàng này bây giờ tiếp mình đi tới cái hình thức số 5 đó là hợp đồng tương lai hợp đồng tương lai hợp đồng tương lai vàng á nó có thể sử dụng đòn bẩy này thanh khoản của nó cao nhưng mà mình cũng không mua vàng trực tiếp mà mình chỉ tiếp xúc gián tiếp thôi và nó có giới hạn thời gian đó có phí hoa hồng nữa à, và hình thức này ở Việt Nam cũng gọi là chưa xuất hiện nói chung là mình còn đi sau khá là xa ok tiếp số 6 số 6 đó là vàng CFD vàng CFD đòn ưu điểm là dùng đòn bẩy cực kỳ cực kỳ tốt dùng đòn bẩy cực kỳ nhiều thanh khoản cao không có hoa hồng và nhược điểm của nó là mình cũng không sợ được vào vàng và mình chỉ giao dịch trên sàn thôi sàn uy tín hay không uy tín cũng là một dấu chấm hỏi và Việt Nam cũng không có hình thức này à, nếu mà mình đầu tư mình phải tìm những cái sàn ở nước ngoài thì mình không được pháp luật bảo hộ đó vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là mình nên đầu tư vàng hay là đô la đúng không mình nên mua vàng mình cất hay mình nên mua đô la mình cất có bạn có biết là có một cái gọi là có một cái nước cái có một cái niềm tin rất là sâu sắc trong hầu hết mọi người đấy là khi tức là vàng với đô la và các loại tiền tệ khác á, nó luôn luôn có cái mối quan hệ nghịch đảo tức là sao tức là khi giá của một cái tăng á, thì giá kia sẽ đi xuống như kiểu khi đội giá đô la tăng thì giá vàng đi xuống mà khi đồng tiền mất giá thì giá vàng sẽ đi lên người ta có cái niềm tin như vậy còn mình thấy trong lịch sử là vàng nó là một trong những cái tài sản ổn định nhất từ gọi là từ xa xưa tới bây giờ bất kể lạm phát bất kể mọi thứ bất kể mọi thứ gì đi chăng nữa ví dụ nhá từ năm 1971 khi mà các loại tiền trên thế giới là không được gọi là dùng vàng để bảo chứng nữa không được bản vị vàng nữa thì nếu mà lúc đó mình mua vàng mình vẫn gọi là có cái đảm bảo ok hơn tất cả những cái đồng tiền khác vì sao vì những đồng tiền khác họ sẽ có thể in thêm có thể lạm phát có thể tùm lum thứ nhưng mà vàng thì nó có giới hạn nó có số lượng như nãy hoàng nói là vàng với kim cương là nó khác nó khác nhau như vậy vậy ai tức là nhá những cái người nổi tiếng á, như là ở đây có một câu trích dẫn của ông tổng thống pháp này ông charles de gaulle gì đó ông nói là một câu gọi là không thể có tiêu chí nào khác không có tiêu chuẩn nào khác ngoài vàng vàng không bao giờ thay đổi nó có thể mang mọi hình dạng từ thỏi cho đến đồng xu không có quốc tịch nhưng được chấp nhận và phổ biến trên toàn thế giới hầu hết những cái nền gọi là văn minh tương đối một chút nhìn thấy vàng là đều xác nhận nó là có giá trị đúng không bạn cầm bạn đưa ra cục vàng họ sẽ ở ờ, ok lấy cái này được còn nếu mà mình cầm tiền giấy của mình sang mình trao đổi này nọ thì không chấp nhận nếu mình nắm giữ đô la hay là những cái đồng tiền khác thì nếu mà Fed nữa, cái mà tổ chức um, tiền tệ của Mỹ đó nếu mà họ mở rộng về cung cấp tiền họ in thêm tiền các thứ lạm phát sẽ xảy ra lúc đó đồng đô la nó sẽ mất giá trị ví dụ nhá ví dụ năm 1971 vàng có giá 35 đô một ao sang năm 1980 giá vàng tăng lên tới 850 đô một ounce rồi kể từ năm 1980 trở đi khi mà đồng đô la ổn định tăng giá lại sau cái đợt khủng hoảng đó, thì giá vàng giảm và duy trì trong mức từ 250 đô đến 550 đô trong vòng 20 năm tiếp theo vậy bây giờ mình à, nên lựa chọn vàng hay là đô la thì mình phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng mà với Việt Nam mình thì Hoàng vẫn ưu tiên là mình nếu mà có tiền thì mình mua vàng vậy câu hỏi đặt ra tiếp theo là mua lúc nào đúng không? mua lúc nào thì trước khi đi vào cái mua lúc nào á trước khi mình tham gia vào cái cơn sốt vàng điên cuồng trong cái cuộc khủng hoảng covid này thì bạn phải nhớ những cái điều quan trọng sau những cái điều mà trước khi mua vàng trước khi mua đô la trước khi mua bất kỳ một cái gì mình phải biết đó là đầu tiên mình phải xác định cái mục tiêu của mình giống như kiểu là mình đầu tư vào cổ phiếu trái phiếu bất động sản hay bất kỳ cái gì khác bạn mua vàng để làm gì đúng không vì trong lịch sử giá vàng với giá cổ phiếu nó không có liên quan đến nhau khi giá cổ phiếu tăng giá vàng nó có xu hướng giảm và khi giá cổ phiếu đi xuống giá vàng nó có xu hướng đi lên đâm ra là mình muốn đầu tư vàng mình phải gọi là có một cái mục tiêu rõ ràng cho nó khi nào thị trường xấu mình mua hay là như thế nào và mình mua nó để mình cân đối lại cái tài sản của mình không phải lúc nào mình cũng có đầy tiền mặt không phải lúc nào mình cũng giữ đầy cổ phiếu mình phải có cả vàng nữa nó gọi là nó chia trứng thành nhiều giỏ rồi thì ở đây có một chút thông tin về các cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 thì cái cuộc khủng hoảng này nó khá là phức tạp à, nó nó từ Thái Lan nó đi lan ra các nước khác châu Á nó làm mất giá đồng tiền đi rất là nhiều và chính phủ các nước đổ lỗi qua lại cho nhau nước thì bảo là sai chính sách này nước thì bảo là làm sai cái đó nước bảo làm sai cái kia rồi ngay cả cái gọi là tổ chức quốc tế IMF cũng gọi là tùm lum các thứ. và cái trong cuộc khủng hoảng tài chính á tức là tại sao nói một chút về cuộc khủng hoảng tài chính vì khi khủng hoảng tài chính tiền mất giá như là cái cuộc khủng hoảng đó là đồng bạc giảm 108 phần trăm từ cái mức mà 25 bạc đổi được một đô xuống 54 bạc mới đổi được một đô và đồng Malaysia, đồng ringgit này hay là Philippines hay là Hàn Quốc cũng mất giá đồng Indonesia còn mất giá đến 3,5 lần ngay cả đồng yên Nhật cũng giảm hai mươi mấy phần trăm hai ba phần trăm lúc đó lúc đó vì sao vì cái cuộc khủng hoảng đó nó chỉ xảy ra ở châu Á thôi nên là vàng với đô la là nó là cái rào cản nó chống lại sự suy yếu lúc đó người ta đổi lấy đồng đô la về và lúc đó người ta dịch chuyển cái việc trả tiền các thứ nợ sang vàng nó sang đô la ok bây giờ mình uh, mua vàng miếng hay là tiền xu đúng không mình mua vàng miếng hay là mình mua tiền xu vậy cái hình thức đơn giản nhất dễ nhất là vàng miếng vì nó gọi là nó là chữ nhật và nguyên chất từ một ao đến một ký và nó dễ giao dịch nó dễ thu hút nhà đầu tư và ngân hàng hay là chính phủ mình có đều có thể giao dịch được với cái vàng miếng đó còn cái tiền xu á, thì ở nước ngoài họ vẫn dùng tiền xu cái nước như anh hay là một vài nước châu âu khác họ vẫn dùng tiền xu vàng rất là nhiều nhưng mà việt nam mình thì 9 năm trước phát hành tiền xu từ năm 2011 nhưng mà sau đó là ngưng đợi sau đó ngưng vì gọi là mọi người không không hưởng ứng lắm với cái việc dùng tiền xu dễ rơi rớt các thứ cuối cùng là chúng ta lại quay lại tiền giấy rồi bây giờ nhá mình sẽ nói thêm một tí về cái quỹ ETF vàng ở Việt Nam mới có gọi là một vài cái thông tin thôi chứ cũng chưa có quỹ ETF vàng nào nhưng mà quỹ ETF vàng nó là một quỹ gọi là khoán đổi danh mục vàng nó giống như là ETF chứng khoán nó chỉ có một tài sản duy nhất thôi là vàng và nó bao gồm cả các hoạt động phái sinh vàng các thứ thật ra những cái thông tin này bây giờ mình à, cũng chưa cần thiết lắm tại vì à, mình à, chưa có quỹ ETF nào chưa có quỹ ETF vàng nào rồi mình có thể có một cái hình thức nữa là mình mua những cổ phiếu của những công ty khai thác vàng nó cũng là một cái lựa chọn nhưng mà những công ty khai thác vàng bản chất nó cũng khai thác những kim loại khác nên là việc sở hữu cổ phiếu công ty đó nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm cái yếu tố quan trọng á, là bạn phải rất cẩn thận với cái rủi ro của mình vì sao vì vàng nó liên quan rất nhiều đến cái yếu tố rủi ro khi mà giá nó không có được xác định bởi một cái gì hết á nó chỉ là cung và cầu lên xuống rồi nó bị đầu cơ tác động như kiểu là có tin gì đó là nó đẩy lên đẩy xuống rất là nhanh vậy câu hỏi cuối cùng mình à, trước câu hỏi cuối cùng này những lúc mà thị trường biến động mạnh á, ví dụ như khủng hoảng covid gần đây á, bạn thấy nhá có những lúc giá vàng nó giảm tới 11,78% từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 3 và ví dụ như nếu mà có những người mua vàng đúng cái thời kỳ đỉnh điểm của nó vào năm 2011 hay là 2012 ấy, thì bây giờ là đang bị lỗ vàng nó có thể là đóng một cái vai trò gọi là tích chữ và gọi là chống lại cái sự biến động thị trường rủi ro lạm phát các thứ nhưng mà cái biên độ lợi nhuận của nó hàng năm nó chỉ rơi vào khoảng 5,81% thôi nó chỉ gọi là xê xích thậm chí thấp hơn lãi suất tiền một chút trong 15 năm á, thì người ta tính lợi nhuận của nó lãi suất của nó rơi vào khoảng 8,85% nó là một thứ để mình có thể đa dạng hóa đầu tư nhưng mà mình hãy cẩn thận với cái này ha à, cái mấu chốt á cái mấu chốt để mua vàng á, là bạn đừng mua khi nó vào cái sự gọi là khi mà ai cũng đi mua vàng khi mà thấy giá vàng tăng khi mà mọi thứ thông tin nó rất nhộn nhịp về vàng thì lúc đó mình đừng mua mình mua khi nó không được chào đó, khi nó không được mong muốn tại vì đặc thù của nó nó vẫn có giá trị giá trị của nó luôn có ở đó nó không giống như cổ phiếu cổ phiếu nếu mà khi không ai muốn mua thì bạn hãy cẩn thận bạn hãy suy xét thật kỹ khi mà không ai muốn mua cổ phiếu đó mà mình lại muốn mua nhưng còn vàng thì khác vàng bản chất của nó đã có giá trị bản chất của nó đã là một thứ quý giá rồi à, nhớ nhá nếu muốn mua vàng hãy mua khi người ta không muốn mua nó ok ok nếu bạn xem tới đây bạn có ý kiến gì hay không hãy comment dưới cho hoàng biết uh, bạn muốn hoàng làm chút video về chủ đề gì hãy comment dưới xin chào hẹn gặp lại